Boom. đời từ muốn thu tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng cối kể cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người nguyện trọn thương trọn nhớ nàng là chính nữ vượt qua những năm đầu năm sau trời trời xanh đã an bài yêu nhau như bướm say hoa đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu năm sau mưa gió vì đâu nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba trời mưa đổ thấy đau bút thêm trong lòng tình là hoa nở tắm tươi đó nhưng rồi phai khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu mộng ban đầu xây giấc mộng ban đầu tình thu thay lá lá rơi đắp một cuộc tình lá bay chất nắng tuổi đời như người ta rót ly